là có một anh hỏi bình là gì là bình ơi khỏe không có cái này giúp anh với là làm sao để hiển thị cái fanpage nó giống rộng dạng là gì giống cái facebook cá nhân của mình nhưng mà nó là fanpage và ví dụ đây là cái facebook cá nhân của tôi là phạm thanh bình đúng không đấy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị là cách chuyển uh, chuyển fanpage thành một cái dạng giống như là cái fanpage cá nhân đó, đầu tiên anh chị hãy vào trang của mình đúng không đấy hiện tại tôi có rất nhiều fanpage đó rất nhiều fanpage đây ví dụ tôi chuyển cái fanpage uh, Phan Hoài Phương này đúng không và đây cũng là một uh, cái đối tác chiến lược của tôi đây hiện tại đây là một cái fanpage đúng không là một fanpage đó thì bây giờ tôi muốn chuyển cái fanpage này uh, sang cái dạng giống như là cái profile cá nhân là anh chị chọn nhá bấm chọn fanpage này rồi anh chị uh, xóa cái dòng này cho tôi enter này nó anh chị giá cho tôi một cái mã vào đây một cái mã này nhé mã này tôi sẽ để ở bên dưới video này đó sau anh chị bấm enter cho tôi rồi giới thiệu về trải nghiệm trang mới này rồi là bố cục và gọn gàng hơn để tương tác theo cách mới này là tương tác với mọi người doanh nghiệp và các nhóm à, thông tin à, chi tiết đơn giản thiết thực thì cái này tôi sẽ đọc sơ nhé à, ờ, sau đó chị bấm vào tiếp theo rồi thôi à, những gì không thay đổi này nội dung và thông tin này quảng cáo quảng cáo không thay đổi này quyền này quản trị hiện tại sẽ đồng sở hữu trang này Facebook họ sẽ tự động nhận lời ok quyền này quản trị viên hiện tại sẽ đồng sở hữu trang này trên Facebook này họ sẽ tự động nhận lời mời quản lý trang này khi bạn chuyển sang trải nghiệm mới thì bây giờ tôi bấm vào tiếp tục về trải nghiệm mới này rồi thay đổi tiếp này lượt theo dõi trang này ờ, bây giờ là trang của bạn hiển thị số người theo dõi và nút theo dõi thay vì lượt thích trang đó hiển thị nút theo dõi thôi đó và cập nhật về vai trò trên trang này các quản trị viên hiện tại sẽ được phép truy cập vào Facebook với toàn quyền kiểm soát và những biên tập viên hiện đại vân vân cái này anh chị làm anh chị đọc nhé rồi nội dung mà ở ờ, đây bỏ qua đây sau đó tôi bấm phần cập nhật sử dụng trang ngay anh chị đợi chút xíu về nó biến từ cái một cái fanpage à, mà thông thường chuyển thành giống một cái fanpage dạng profile cá nhân để xem biến này xong rồi ok xong rất tuyệt và rất nhanh đơn giản đúng không và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị là chuyển uh, cái fanpage sang dạng fanpage uh, cá nhân đó anh chị thấy được video đó hay thì là anh chị uh, hãy chia sẻ video cho nhiều người và hãy bấm đăng ký kênh của tôi kênh, kênh youtube là phạm thanh bình uh, fanpage là phạm thanh bình facebook là phạm phạm thanh bình luôn đó tất cả kênh khác đều là phạm thanh bình cảm ơn anh chị đã theo dõi video của tôi xin chào và hẹn gặp lại